Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming và Di Khải à, xin kính chúc anh em xem video vui vẻ năm ơi. Ở lần video này thì Khải sẽ cho anh em xem sơ qua tổng quan của set đồ của anh cầu thủ lão lương Côn Long Đao. Và ngày hôm nay được top 1 tổng kim, 289 mạng và 49 đường sơ và tử vong 11 và liên chạm 72. Và tại sao anh cũng Khải chỉ ở có thể là top 2, top 3, top 4 tổng kim thôi, không thể nào ngôi lên được top 1. Và lý do ngày hôm nay thì Khải sẽ làm video này cho anh em xem sơ qua. Lâu lắm rồi nhiều anh em bảo Khải là so sánh đồ giữa người này người kia đây nhưng mà ok lần này Khải sẽ so sánh giữa Khải với Lạc Lương và lý do tại sao Khải chỉ có thể nằm ở top dưới anh Lạc Lương mà thôi và đây là bí quyết bí quyết ở là chỗ nào đó là hai set đồ không được đồng đều và set đồ một set đồ quá pin và một set đồ quá sida đó đơn giản là thôi nè ngày hôm nay khải top 3 và 209 mạng và 256 nửa sơ vừa đánh vừa xây nửa sơ là lấy điểm rồi tử vong 16 và liên chạm 44 đó và anh em mình xem sơ qua hai set đồ có sự khác biệt hoàn toàn em ạ à nên là nhiều anh em bảo khả là cầm đồ như thế này super ca gà quá không lấy được top 1 này nọ thì đây cũng như là video để anh em có thể hiểu được lý do tại sao khải rất khó mà lên được top 1 tấm kia nha mọi người đây đầu tiên chúng ta thử nghĩ đến đó là cây đao cây đao nhiều khi đợi này anh em không thấy đây đó anh em thấy cái đao của lão có lương chưa một cái đao như thế này thì à, không biết là anh em có thấy rõ không thì nó cái kiểu là mình là <laughs> mà chỉ là mình một con tép thôi anh em à đó một cái đao mắt ọp đây cái đao này nãy khải đã nói anh em rồi cái đao này đó Thì nói chung là cả sơ đồ của Khải không bằng giá trị của một cái đao luôn Khẳng định với anh em luôn Cái đao này thực chất anh ta mua với giá khoảng 35 đến 40 triệu để sở hữu được một cái đao mắt pin hoàn toàn là mắt pin chỗ nào anh em nhìn vào anh em cũng đủ biết một sát thương 50 100 120 băng sát và tóc 10 40 và xương ngạo con luôn 3 cấp đó mắt hoàn toàn và cái đao này thì chỉ đấu giải top này nọ và top 1 thì mới có được nha mọi người đó anh em thấy chưa đồ này anh em thấy chưa một cái đao này chỉ giá hơn 35-40 triệu Còn set đồ của Khải trung bình cả set đồ Khải với lại À của Khải cao lắm khoảng 15 triệu hơn thôi Một set đồ chỉ bằng một gấp nhỏ của người ta thôi Cũng gấp nhỏ của ông anh này thôi Đó anh em thấy chưa Một cái đao quá pin So với cái đao Khải thì đao Khải hiện tại đang gọi là đao thời hạn thôi anh em Còn cái đao uh, đao góc của Khải thì đây Đao góc của Khải quá sida luôn đây đã góc Khải là minh hoàn toàn em à đó thì Khải vẫn cố gắng đánh để cho anh em xem để trải nghiệm hàng ngày chứ đỡ mà Khải thì cố lên, lên top 1 Khải vẫn cố gắng hàng ngày thôi nè nhưng mà rất khó nè đó là một sự rất khó nếu như anh lão cũng lương cũng như là hai một cuốn tham gia tổng kim thì Khải rất khó top một đó rồi sau giờ cái đao đã xong thì cái đao Khải thì tầm khoảng tầm 5 đến 7 triệu thôi còn cái đao này khoảng 35 đến 40 triệu đó gấp hoàn toàn em gấp 7 lần giá trị giờ rồi tiếp tục đó là một bao tay xương tinh bao tay này là mắt ộp hoàn toàn cũng là thi đấu giải mới mua được cũng như là top top này nọ mới mua được nha mọi người 3333 mắt vào phòng toàn so với bao tay khải thì bao tay của anh này anh này khoảng tầm 7 đến 8 triệu có thể là 90 triệu tùy theo giá trị thời gian lúc đó anh đấu giá như thế nào đó còn bao tay khải này thì khải vừa rồi ép khải chỉ khoảng tốn tốn khoảng hơn ờ, tốn khoảng hơn 2 triệu thôi nhưng mà khải đã được bao tay cũng khá tương đối 90 trăm thì bao tay này ờ, của khải thì chỉ khoảng tầm trị giá khoảng hai triệu rưỡi thôi đó anh em thấy sự khác bọt hoàn toàn chưa rồi so về cái áo thì hiện tại áo này cũng quá pin luôn em ơi 47 3 cấp 3 cấp nói chung là áo này tuy rằng không phải đấu giải nhưng mà áo này vẫn gọi là mắt pin rồi em ạ phục hồi đạn móc và ba cấp ba cấp mắt họ và vòng thủ lý 20 và 23 thì thiếu hai điểm nữa mắt đó áo này tương đối tương đối khá là mát áo này đỡ mà mua chắc cũng phải tầm hai rưỡi đến 3 triệu đó khải chưa có áo đó rồi nón này thì ảnh mang mặc một set vụ áo nè nên không tính đến rồi một đai lưng xương tinh đai lưng xương tinh này ba cấp hồi phương pháp cũng khá là chất đó còn khải thì hai cấp thôi đó khá tương đối còn đôi dây thì đôi giày này cũng khá là mát 60, 30, 45 và 3 cấp Mát ộp hồng to Và cũng ép ra Và đai lưng khải cũng mát ộp 99% Đó 59, 29 khăn lôi 3 cấp 45 Nói chung là tương đối giống nhau Và tại vì sao khải bảo mát Tại vì khả tăng mát cái sự skin thanh văn phù em nó sẽ tăng được cho khả là 64 tóc thì được cộng với đôi giày này thì khải chỉ cần búp lên một cái là đôi giày này không khác gì đôi giày tóc 60 nha mọi người đó rồi đó tương đối như nhau và khải thua một chỗ nữa là đó là khải không có xét vụ ảo hiện tại này đang sở hữu như mình một set một ả nha mọi người dây chuyền này mắt ộp này rồi nón mắt ộp này đó giày mắt ộp này rồi nhẫn vụ áo, ngập bội vụ áo mắt ộp luôn 40 chón mắt ộp 30 44 quá đẹp luôn nè pin chưa quá pin luôn đó với hạt này thì đang sở hữu là 120 chón nè đôi giày này đai lưng này và ngập bội thì đạt 120 chón nha nè rồi nhẫn vụ áo anh em đó ở set đồ này đặc biệt là cái nhẫn vụ áo tìm không ra nè không ra nhẫn vụ áo và hiện vâng, tại đang cứ tiếp tục nhẫn lôi khung kỹ năng nữa hiện tại này đang có cho mình là một kỹ năng này hai kỹ năng này ba kỹ năng từ quy phong và hai kỹ năng từ uh, càng khôn nữa thì anh này đang có cho mình đó là năm kỹ năng vốn có như năm năm kỹ năng vốn có nếu như có thêm dòng bản hội thì anh này sẽ sở hữu đó là sáu kỹ năng vốn có như năm đó và chưa nói đến là con ngựa nè con ngựa kháng cả tới phiến 7 đó quá chắc chưa quá đẹp luôn nói chung là đỡ mà so sánh thì khải không bằng anh làm cái lương này được khải chỉ là một góc nhỏ thôi nè nói chung thì đỡ mà nói thì bơ ca thì ai cũng vậy thôi cố gắng đánh hàng ngày cho anh em xem nên là nhiều anh em so sánh này nọ nói chung là khải không bằng được nhiều anh em cứ bảo khải là đồ như thế này là sao mà bơ ca qua gà quá không được top 1 này nọ thì anh em cứ thử vào trải nghiệm cũng như là anh em đã những cái câu nói của anh em á anh em cứ xem video này thì anh em sẽ rõ nha mọi người đó nói chung là khải không cần phải giải thích nhiều nữa đó đơn giản mà thôi đồ khải không bằng được nha đó khải chỉ mang set đồng ba bình thường thôi bên này set vụ ảo luôn nói chung là đồ bên này quá nhiều hơn luôn em ơi anh đánh nói chung là cũng ok nữa là di chuyển tốt nữa là lên tốt thôi nè rồi, cảm ơn em đã theo dõi video và cũng như là theo dõi video phân tích này. Nếu anh em nào mà có hỏi thêm một lần nữa thì Khải sẽ lấy video này, Khải bục qua cho anh em xem luôn. Lý do tại vì sao Khải khó top một và Tống Kim. À, bởi lúc nào cũng đứng với hai một cuốn với lại lão lương con lông đao cũng như là những ạc công lông khác. Đó. Rồi ok anh em, cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều nha. Một video phân tích rất là nhanh gọn cho anh em luôn. Tại vì là set đồ này quá chắc anh em à. Nói chung set đồ này đỡ mà nó thì chắc chắn của anh em này cũng chắc chắn còn hơn hơn cả trăm trai nữa em ít ra mọi người. Hơn cả trăm chai nữa nè cái nhẫn vụ ảo này để mà đấu giá ít nhất cũng phải 7 8 triệu một nhẫn anh em rồi bao tay này cũng vậy nè một tay 9 x cũng 7 8 triệu một nhẫn một cái bao tay đó biết đâu nè và cái đa cái vũ khí này khoảng 40 rồi mấy cái món vụ ảo này trung bình khoảng 2 ờ, triệu rồi 3 triệu 2 triệu rồi đai lưng này khoảng 2 triệu hơn con người này thì 15 triệu rồi không nói rồi con người này ờ, mắt ọc hoàn toàn 15 triệu nha nam 15 triệu Việt Nam đồng chung là xếp đồ của anh này thì anh em có xem trên kênh em cũng biết rồi những trang bị của anh này hoàn toàn mắt đỏ và đồ rất rất là đẹp nên là nhiều khi anh em xem không hiểu được vấn đề là à như thế nào như kia nhưng mà thực tình anh em cứ chơi server này đây anh em sẽ biết đồ là cũng lương cực kỳ đẹp luôn nè bữa nào thử mượn ạc này đánh tống kim hợp lý đấy để bữa nào khai mượn ạc này đánh tống kim nè đó sẽ đồ này thì quá pin không gì để mà nói không gì để mà chơi luôn nè còn long đao khả năng muốn lên xét như thế này mà vấn đề là cái nhận vụ ảo chắc chắn phải đua top này nọ thì mới ra được nè khó quá quá khó khả thì hay like đến một hai giờ sáng là ok nghỉ nha tướng đòn ơi rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này và đừng quên cho một like, một chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều. Ok rồi anh anh lạ xong rồi nha anh ơi. Đồ đẹp quá. không đi đâu luôn à. Ừ ừ. Rồi lên boss thôi. Đó nè không? Đánh thì nói chung thì mỗi người cách đánh nhưng mà đỡ mà nó so gì thì anh lạ đồ quá đẹp. Lạ đồ quá đẹp nên là mình không thể nào bằng anh lạ được cũng như là không thể nào bằng được hai một cuối nha nè anh em nào mà muốn xem set đồ của hai cầu thủ này thì cứ có thể xem video này cũng như là có thể gõ trên kênh youtube à, sau đồ hai một cuốn cô long đao di khải thì nó sẽ ra set đồ của hai một cuốn nha nè hai một cuốn thì set đồ tương đối giống như anh lão quảng lương luôn không có gì khác nha mọi người hai set đồ tương đối như nhau và cấp như nhau luôn một hạt hàng 4 và một hạt hàng một đó nên là bảo tối nào cũng đỡ mà nó tấm một tổng kim hơi khó này mà trừ khi hai một cuốn không đánh cũng như là lão lương cũng đau không đánh thì mới ra mình có thể cạnh tranh này nọ chứ mà hai người này cao thủ này đã đánh thì không thể nào mà lên được top 1 sẽ khẳng định với anh em luôn <laughs> rồi ok cảm ơn em rất nhiều và bây giờ chúng ta cùng trở lại với uh, à, sân tối tối ngày hôm nay nha em ơi anh em xem kênh video này đừng quên muốn uh, so sánh giữa hạt nào như thế nào và trị giá vật phẩm đồ ra sao của mấy chủ S6 Đại Sơn Hà này chân chủ võ công chưa cười giấm nát thì anh em cứ việc comment bên dưới nếu mà có cơ hội sơn những bộ tông kim thì Khải sẽ so sánh đồ giữa cầu thủ này với cầu thủ kia cho anh em xem nha. Và đây là series đầu tiên so sánh giữa một cầu thủ này và với cầu thủ kia cho anh em xem. Ok cảm ơn rất nhiều nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký nha anh